Vâng. xin chào, xin chào anh em. Xin giới thiệu với anh em đây là dòng hàng ờ, Factor 66 Full Option mới nhất của tháng 4 ờ, năm 2020 của công ty Factor Việt Nam. Đấy, và sử dụng hệ thống lưỡi cắt đường kính 405 420. Đây là kỹ thuật tôi đang test cắt thử lô sinh pha Đấy, hệ thống kết cấu là mặt trước mặt sau đều là bề thép hết trông nhìn rất là chắc chắn Đấy, hệ thống điện phía sau là hệ thống chuyển góc giống hệt uh, máy cắt hai đầu 08S Giới thiệu với anh em đây là máy cắt nhôm hai đầu Factor 66 phiên bản đặc biệt mới nhất và full option của công ty Factor Việt Nam. Đây là đã cắt thử nhôm sinh pha chính hãng Quảng Đông. Với dòng hàng Factor 66 này thì sử dụng hệ thống lưỡi cắt đường kính là 420, lưỡi rất là to. Đấy, và sử dụng hệ thống motor là công suất 1,5 kW một đầu, hai đầu là 3 kW. Hệ thống à, mặt trước mặt sau là đều những cái bệ thép rất là to chắc chắn. Chuyển góc là giống hệt 08 luôn đấy hệ thống bít tông cái thứ là được sau máy đã chuyển góc rất là to rất là bự luôn đấy. Factor 66 full option